đường về nhà họ ô lưu dòng người vội vàng bước nhanh qua ngưỡng con đấy sao chẳng thấy Thank you. câu đang làm thì phải có phải một điều gì đó em muốn che đại quan tâm yêu thương không như xưa cảm giác mạnh bạ em đã thay đổi còn đúng chưa lúc đầu bên nhau anh nghĩ và em you the best nhưng càng về sau cũng phải như vậy vì ta cho phải thích stress nhưng đôi môi hạ cánh bay hạ cánh tay đặt một ca xin thời quên chẳng phải nhận ra